đây là team ờ, chúng mình ờ, đi ờ, núi cứu hôm nay nha hello à nói đây là núi cuối ha đây đây là huỳnh hoa và đây là ca sĩ trương ngọc ảnh và đây là người mẫu thùy vi <laughs> đây là người mẫu la xuân quyên Quốc thanh và anh tài xế thanh tuấn <laughs> rồi bắt đầu mình cùng đi tìm hiểu núi cú nào núi cuối ha. núi thì à, à, đây là một trong những tượng mà gọi là cao nhất ở Việt Nam à, hiện tại thì độ cao của tượng là 50 mét và sau khi um, bắt đầu cho tham quan á, là từ uh, tháng uh, 4 năm 2022 tới bây giờ à, với rất là nhiều người giáo dân và trong tháng 12 vừa rồi á, những cái lễ của uh, Đức Mẹ nè là khoảng là 10.000 người một lần tham dự ha rất là đông đó không chỉ ở đây mà còn dưới đất dưới kia và bên đây nữa nè mình sẽ có một cái nhà nguyện ờ, rất là lớn sắp tới đây họ còn làm những khu lưu trú rất là lớn ở quanh đây giống như lúc bạn mình vào á mình thấy nhà nguyện khu lưu trú đó thì đây sẽ là một cái nơi mà thu hút những cái người mà bên ờ, công giáo đó, họ về đây và bây giờ đa số thì ờ, có một số hội công giáo học thông tin đó là họ về đây họ đi gom đất để có thể là cùng nhau về ở với đức mẹ đức uống nên đó là một cái mà rất là tiềm năng ở khu vực này thì à, Đức Mẹ núi Cứu này là được xây dựng vào năm bao nhiêu ạ? À, nó xây 2018 à, là được à, khởi công đó nhưng mà xây tới 2022 mới bắt đầu là cho mọi người lên vị trí của cái Đức Mẹ núi Cứu này là thuộc vào quyền thống nhất tỉnh Đồng Nai phải không? À, đúng rồi anh thì nó thuộc thống nhất và giáp ranh với lại Định Quán. Thì cho mình hỏi tí xíu là sau lưng của Đức Mẹ thì sẽ có một cái hồ rất là lớn thì cái hồ này tổng quy mô là bao nhiêu và nó thuộc là cái hồ tiếp giáp những cái huyện này à, câu hỏi rất hay thì à, đây là cái hồ á, là quy mô nó lên tới ba hai trăm ba mươi hai km vuông ha là một cái hồ mà gọi là lớn nhất cả nước về cái diện tích đây là hồ phải không đúng mà và nó tiếp giáp những cái huyện như là vĩnh cửu nè rồi trảng bom rồi à, thống nhất rồi à, định quán đó là những cái huyện mà nó đi qua nên thành ra là hồi xưa á, là đa số mọi người là đi sẽ theo cái hướng mà vĩnh cửu dạng là du lịch Hồ Trang là đi theo hướng đó nhưng mà bây giờ xu hướng là lại đi phía này tại vì sao anh chị biết không thứ nhất là cao tốc Long Thành Dầu Dây đi Đà Lạt nó đang đi qua cái hướng này cái thứ hai nữa thì ở cái vị thế này là mình đang có là du lịch tâm linh mà du lịch tâm linh là những thời gian qua đang phát triển ví dụ như là chùa bà Châu Đốc nè rồi à, núi bà Tây Ninh đó là những ờ, ở, cả quy nhơn bình định thôi quy nhơn một cái chùa rất là lớn và sắp tới lâm đồng sẽ có một cái nơi gọi là về du lịch tâm linh và gọi là chùa đền rất là là sẽ là thu hút rất nhiều khách thì ở đây cũng là một cái địa điểm thì à, ở đây á, thì di chuyển về Sài Gòn khoảng bao xa và di chuyển bằng những cung đường nào À, sáng nay thì mọi người đang đi là trên ờ, cao tốc Long Thành Dầu Dây thì từ Bình Thạnh đi ra tới đây là khoảng 1 giờ 30 phút à, và sau này khi mà cái cao tốc mà khúc từ dầu dây ra tới đây á thì coi như là coi như là mọi người di chuyển từ Sài Gòn tới đây chỉ một tiếng thôi wow. Đó, là trong khoảng độ à, 60 km và tới đây thì à, ngoài cái gọi là à, biến mẹ này rồi thì mình có thể là du lịch à, kết hợp cái biên cắm trại như thế nào và quan chí có thể nói sơ qua để cho mình <laughs> à, cảm ơn thì à, ở Định Quán á, là có rất là nhiều cái khu du lịch mà khu du lịch nổi tiếng nhất là à, thứ nhất là cái hồ à, chị An cái thứ hai là khu du lịch Suối Mơ à. à, thứ ba nữa là mình có thể là gọi là tham quan những cái khu du lịch ở um, khúc um, rừng tràm Nang Cát Tiên đó mình đi lên ờ, qua cái sông La Ngà là tới ờ, Tân Phú ở rừng tràm Cát Tiên di chuyển gần hơn thì mình có thể đi lên à, hướng à, Bảo Lộc, Lâm Đồng nữa con để Đúng nó rồi. cùng một tuyến đường và mình có thể rẽ phải à, mình đi về hướng Bình Thuận là nó kết hợp và hợp gọi là à, du lịch à, cùng một cùng khu du lịch di chuyển trong vòng bán kính à, hơn 100 cây số. Đúng rồi, từ đây mà mình lên Bảo Lộc là khoảng 100 km. Ừ, đi chỉ à, 2 tiếng đồng hồ thôi đến nay mà có nhà ở đây xong là muốn đi Đà Lạt hay đi đâu cũng ok một vị trí rất là đẹp ha muốn là gọi là để về đây gọi là vừa là kết nối à, du lịch nghỉ dưỡng thì à, sẽ cho mình một lô đất ở đây là khoảng đúng rồi anh và giá giai đoạn này vẫn đang à, cực kỳ tốt để đầu tư rồi cảm ơn quang chiến chia sẻ rất nhiều ha rồi, hôm nay á, là được à, vào chiêu một cái nơi quán cà phê rất là đẹp thì à, à, chị Ngọc Ánh ơi, chị à, cảm nhận như thế nào khi mà chị bỏ công sức từ Sài Gòn xuống đây và đi vào một cái quãng đường khó khăn để đi vào một khu cà phê như vậy đó thì chị thấy nó cảm giác như thế nào? À, thì hiện tại mình đang đứng ở cái chỗ vị trí này thì toàn cảnh là cái khu Hồ chị An đấy các bạn rất là đẹp nha cái view cực kỳ là chiêu luôn và cái quán cà phê này gọi là coi chọn được cái ờ, cái cái view của hồ Kỳ An mình có thể ở đây mình thấy có cả những cái ờ, lều á mình là mình có thể là mình ờ, cắm trại ở đây được luôn đó các bạn đúng rồi ở đây thì mình có thể cắm trại nè rồi à, nghỉ dưỡng qua đêm và có thể là đốt lửa trại và cho cho chơi những trò chơi cực kỳ hấp dẫn phải không đông ha đấy mình cứ tưởng là đi cái đường đó là không có ai vô mà cuối cùng vô đây quá trời xe hơi luôn và vâng, wow, quá tuyệt vời à, ở đây những cái lều trại nó hơi khác so với bình thường phải không à, Ngọc Ánh đúng rồi nó giống như mấy cái uh, kiểu như nó không phải là như cái dạng lều uh, lều cánh trại bình thường giống như kiểu uh, hơi hơi hơi hơi hướng như thổ dân chính xác à, một phong cách là, là độc lạ Đồng Nai chứ không phải Bình Dương phải không sáng sớm mình ngủ dậy mà mình thấy cái ờ, trước mặt mình là cái hồ xanh mướt á phía sau là kiểu ờ, cánh rừng hay cái gì đó là mình, mình thấy cái, cái nó nhìn rất là thích á ừ. à. một cảm giác rất là chiêu phải không Đúng rồi. À, thì à, ừ, à, nếu mà mình có một lô đất ở đây thì như thế này thì mình sẽ à, làm một cái dạng như homestay cũng rất là hay nha ừ. bên mình đang đang có đất ở nay nay khu vực này luôn thì cái giá cũng rất là tốt mà cái diện tích rất là lớn diện tích thì như thế nào và cái giá khoảng như thế nào vậy ngọc anh à, diện tích là ngàn mét vuông luôn ngàn mét vuông và ở đây thì uh, chắc ăn là nó sẽ phải là view hồ rồi phải không view hồ mà nó ờ, ở dưới là thấy cây xanh với hồ không à ừ. mình cảm giác rất là thư thái á, mình giống như mình về cái khu vực đất ờ, đất linh thiêng vậy đó. À, trở về với thiên nhiên. Ờ, thiên nhiên nó rất là thư thái mình vào mình có một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng. Ừ. Không có không có xô bồ. Nói như Ngọc Ánh ở đây thì xa xa là toàn là một bầu trời xanh thẳm và những cái loại à, cây nông sản màu bạc mà... ngàn màu xanh phải không? Ở, ở đây ở đây không không không những là trồng những cái loại cây nông sản mà có loại rất là nhiều loại cây ăn trái nè phải không rồi à, những à, gọi là những cái cây à, nông sản như tiêu điều cà phê rồi mình đi ngang qua một cái rừng cao su nữa phải không đấy đi qua rừng cao su cực kỳ đẹp luôn rồi đúng rồi chắc lát phải dừng lại chụp hình cái chứ đẹp quá chịu nổi luôn đúng rồi thì uh, chị khi trước là thì chị thường thường là lưu diễn ở nước ngoài chị về thấy cái không khí Việt Nam là như thế nào trước <laughs> à, và hôm nay ca sĩ Ngọc Ánh cùng với uh, team Era Việt Nam thì uh, ghé thăm một cái quán cà phê rất là chiêu phải không một cái um, nó thực sự đối với um, con người Việt Nam á khi mà họ thấy một cái chỗ nào đối với trong mắt mình là nó rất bình thường nhưng mà một người có một ý tưởng nào đó thôi à, bất chợt một cái vị trí như thế nào họ có thể tạo lên những cái nơi rất là chiêu rất là đặc biệt ở đây mình thấy nãy như mình thấy mà ủa sao ai mà đi vô trong này mà uống cà phê nhưng mà thực sự ra khi mà mình vào đây rồi mình thấy là wow nó người ta vô có lý do tại vì cái view rất là đẹp và ở chỗ này cũng một cái tiện kiến mà cảm giác là vào nó thư thái, thư thái giống như là thiên nhiên nó đang hòa ừ, quyện vào ừ. với nhau ừ mình xa khỏi tránh khỏi những cái nơi phố thì ồn ào đúng rồi mình vào đây là mình cảm giác như sau những cái ngày làm việc đó mình có thể tới mình cắm trại nè buổi sáng ra mình nghĩ là có sông có nước mà có cây cối như vậy nó rất là mát mẻ và nó thoáng nó không có bị ồn ào à, cùng đi với chị hôm nay là người mẫu hoa hồ bikini hoàng quyên chị thấy cảm giác như thế này ở đây như thế nào chị nói chung là rất là thích ừ chị có nghĩ là nếu mà chị có khoảng bảy tám trăm triệu chị có về đây chị sở hữu một nền đất ở đây hay không chắc chắn rồi tại vì nó gần rất rất là gần à, sài gòn à phố hồ chí minh à rất là gần phải không nó cách đây tầm khoảng à, bao nhiêu phút vậy chị như nãy giờ mình đi trên xe độ khoảng một tiếng 30 à, phút đó. một tiếng 30 phút và ngoài ở nơi đây thì có một cái những cái địa điểm mà gọi là du lịch gần đây thì chị đã tới địa điểm nào chưa ừ, hồi nãy chị cũng ghé qua bên Bích Mỹ cuối rồi ừ, một đất, vùng đất các là một nơi rất là tâm linh thì có nghĩa là những vùng đất mà quanh những cái nơi tâm linh này thì tương lai là nó sẽ rất là thu hút nhiều người đến đây à, sinh sống và bản thân nó cũng rất là đẹp chưa có bao giờ mà mình về được một nơi thiên nhiên hoang dã và giống như ở đây tiếng chim hót rất là nghe rất là lạ tai và xung quanh thì gió thổi và nhìn xa xa thăm thẳm à, một cái hồ rất là đẹp giống như là một cái à, mặc dù là buổi trưa nhưng mà không khí nó rất là mát ừ. nó rất là mát luôn rồi bắt đầu à, mình cùng chiêm ngưỡng những cái món ăn thú vị và cái món nước tại cái quán này ha